đơn tinh tình thảo mộc mới rất lòng ừ. tinh túy từ lâu Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị ở trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay. Và các bạn thân mến, hiện tại thì chị đã đang có mặt ở đây cùng với chúng mình rồi. Giống như cái lịch hẹn buổi sáng ngày hôm nay, chị có báo với các bạn rằng là trưa nay thì 11 giờ 30 chị em mình sẽ gặp nhau nhá. Thế nên là bây giờ thì hiện tại chị đã đang có mặt ở đây cùng với các bạn rồi. Nếu như các em đã có mặt trong phần phát trực tiếp này thì hãy gửi lời chào tới chị Hiên cùng với tất cả mọi người đang tham gia trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay nha. Ok không ạ? Xin chào, xin chào các em, nhanh quá Đã có hơn 200 bạn đang có mặt ở đây cùng với chị rồi Đủ 400 bạn, chị em mình sẽ cùng bắt đầu chữa cái đề ngày hôm nay Một cái đề mà có thể nói rằng là dạo thời gian vừa rồi rất nhiều tỉnh thi thử vào Và các bạn ấy thậm chí còn bảo chị là chị Hiên ơi Sao chị không chữa sớm hơn thế Thật ra ấy, là cái ý định chữa cái đề này của chị ấy Là phải cách đây tầm 3 hôm rồi nhưng mà vì một số những cái lý do Thế nên là chị không chữa ngay cái đề đó được Bởi vì nếu như mà các bạn tìm lại nha Thì các bạn sẽ thấy là chị đăng cái đề này lên cách đây khoảng tầm 3-4 ngày rồi Đó, thế nên là Chị rất là mong là cái đề này Sau cái phần chữa ngày hôm nay của chị Thì các bạn có thể xử lý được một trong những cái đề Mà các bạn cảm thấy cực kỳ là khó nhằn Giống như cái đề này nhá Ok không nào Trước tiên thì chúng mình sẽ cùng đợi nha 300 bạn rồi 100 bạn nữa có mặt trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay Chị em mình sẽ cùng bắt đầu với nhau nhé Và nếu như mà được thì các bạn có thể giúp chị tác thêm những người bạn của các em vào đây Bởi vì về cơ bản là thời gian học tập của chúng mình đâu còn nhiều nữa đâu đúng không nào sẽ chỉ còn chính xác là một tháng nữa thôi Chúng mình sẽ bắt đầu kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia rồi Thế nên là nếu có thể thì hãy tác thêm những người bạn của mình vào phần phát trực tiếp này Để bạn của các em cũng sẽ có cái cơ hội à, được tìm hiểu cách chữa về những cái đề liên quan như thế này nhá. Ok không ạ? Nhất trí không nào? Chúng mình sẽ cùng đợi khoảng 1-2 phút nha. Được không? Các bạn sẽ đợi 1-2 phút nha. Nhất trí không ạ? À? ok ok. Chị có file này không ạ? À? ơi, đối với tất cả những cái bài văn tham khảo này á, thì đều là những cái phần tài liệu mà chị sẽ dành tặng cho các bạn ở tham gia trong cái khóa học 10 ngày Khóa học chạy văn cùng với chị Hiên Khóa học sẽ khai giảng vào ngày 12 tháng 6 Khóa học cuối cùng để chúng ta tổng ôn lại về toàn bộ kiến thức trước khi thi Với một cái mục tiêu đó là bứt phá số điểm Thế nên bạn nào mà chưa đăng ký khóa học 10 ngày á Thì chị tin chắc chắn rằng là các em phải dành thời gian để tìm hiểu ngay Đối những cái đối tượng sau đây thì sẽ nên tham gia khóa học 10 ngày này Để xem các bạn có có thuộc cái đối tượng đấy không nhá Thứ nhất là các bạn vừa mới chuyển khối và ở thời điểm hiện tại thì kiến thức vẫn còn đang bị rỗng, bị hỏng rất là nhiều. Cái đối tượng thứ hai là cái đối tượng mà chúng ta đã học cái khối lựa chọn có môn văn lâu rồi. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại vẫn cảm thấy cực kỳ lo lắng về kiến thức nền, về phương pháp làm bài. Đối tượng thứ ba là cái đối tượng đã học khá là kỹ rồi Nhưng mà cái tâm trạng và cảm xúc vẫn còn bị sợ Bởi vì là có thể trong một cái phút giây nào đấy mình bị rơi rớt quên nhiều và mình cần có một cái người đồng hành cùng với mình trong giai đoạn cuối và định hướng cho mình những cái kỹ năng và sử dụng những cái kỹ năng đó ngay lập tức trong bài thi của mình. Đó, thì đấy là những cái đối tượng mà chị nghĩ là các em nên tham gia khóa học 10 ngày. À, đương nhiên là chúng mình sẽ gặp nhau ở đó, cung cấp cho nhau thật là nhiều kiến thức trong giai đoạn cuối và với một cái mục đích là học đến đâu, ghi nhớ đến đấy, thấm đến đấy và có những cái kỹ năng để chúng mình có thể sử dụng ngay và luôn cho cái bài thi của các bạn. Bởi vì đôi khi là sợ học sớm quá thành ra là bị quên. Đã gọi là tổng ôn thì phải học vào giai đoạn cuối. Và cụ thể là ngày 12 tháng 6 này chị sẽ khai giảng. Được không ạ? À? Ngày 12 tháng 6 này chị sẽ khai giảng. Và các em ơi, đây ạ, à, cái bộ tài liệu để chúng mình học cái khóa học này đây. Các bạn đã nhận được chưa? Ở đây đã có những bạn nào nhận được bộ tài liệu này rồi ạ? À, một cái bộ ấn phẩm bao gồm 12 cuốn trình bày kiến thức về 12 tác phẩm trọng tâm trong chương trình ngữ văn lớp 12. Bạn nào đã sử sử à, đã sở hữu cái bộ ấn phẩm này rồi? À, có thể thấy ở đây là đã có một số bạn bình luận là chị ơi em đây em đây. À, vậy là có thể thấy là các bạn ấy cũng đang gọi là quan tâm rất nhiều tới cái khóa học này và cũng tham gia cực kỳ nhiệt tình vào trong khóa học này. Đủ 400 bạn chưa nhỉ? Trò chuyện một chút xíu đủ 400 bạn chưa nhỉ? Các bạn ơi, nào À xịn lắm chị ạ, à, dễ nhớ Cảm ơn em nhá Đấy mới chỉ là một cái phần tài liệu rất nhỏ thôi Còn tham gia vào trong khóa học 10 ngày Thì chúng mình sẽ có một cái kho tài liệu siêu to khổng lồ nữa cơ Thế nên là chị mong rằng là với cái việc là chủ, à, mọi thứ là đang rất là cố gắng để tập trung cho cái khóa học tổng ôn cuối cùng này thì sẽ giúp cho các bạn có thể bứt phá được cái số điểm môn văn ở trong giai đoạn cuối các bạn nhé. Ok chưa ạ? Đủ 400 bạn chưa? À hơn rồi hả? Nhất trí Thế thì bây giờ chị em mình phải cùng tìm hiểu với nhau thôi Nhưng mà này kiểu gì nha Mà bây giờ hiện tại ở đây đang thấy là có tận 450 bạn đang xem mà sao lại mới chỉ có một hơn 100 like nhỉ Các em không thích thả tim cho chị à Hay là như nào phải nói Hả? À nhiều câu nhận định hay lắm ạ Nhất trí cảm ơn Hoàng Dũng rất nhiều Cảm ơn em Chị mong là các em sẽ gọi là tự học bằng cái bộ tài liệu này trước Xong rồi đợi chị vào ngày 12 tháng 6 Để chị em mình cùng với nhau chiến nhá Chiến trong giai đoạn cuối nhá Để cùng với nhau gọi là tập trung cho giai đoạn cuối nhá Ai mà không đăng ký khóa học 10 ngày á Sau đấy thì chỉ có tiếc hùi hụi thôi Đấy, thế nên là phải cân nhắc đăng ký ngay và luôn đi Sắp khai giảng đến nơi rồi đấy Được chưa nào? Rồi, ok Bây giờ thì chị em mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu nhá Không thích à? <laughs> không thích thì còn xem người ta làm gì? Hả? Không thích thì còn xem livestream làm gì À? Anh Đình Tiến này Hả? Anh có tin là bây giờ tôi block anh luôn cho anh hết xem luôn không? Mà dám bình luận là không thích hả? À? ha một tí nữa lại bảo là thích giờ đấy chị biết chị biết là các bạn đùa chị thôi nên là chị cũng chỉ trêu các em một tí thế thôi nhở <laughs> rồi các bạn ơi bây giờ thì chị em mình sẽ cùng bắt đầu nhá trò chuyện thêm một vài câu mà bây giờ là thành gì ạ À mà bây giờ lại thành gọi là 500 hơn 500 bạn mất rồi Chị em mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu nhá Đề bài ngày hôm nay của chúng mình là Một cái trích đoạn trong tùy bút Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân cụ thể như sau ạ. Thuyền tôi trôi trên sông Đà Cảnh ven sông ở đây lặng tờ Hình như từ đời Trần, đời Lê Quãng sông này cũng lặng tờ đến thế mà thôi Thuyền tôi trôi qua một nương ngô nhú lên mấy lá ngô non đầu mùa Mà tinh không một bóng người Cỏ danh đồi núi đang ra những nõn búp Một đàn hươu cúi đầu ngốn búp cỏ danh đẫm sương đêm. Bờ sông hoang dại như một bờ tiền sử, bờ sông hồn nhiên như một nỗi niềm cổ tích tuổi xưa. Chao ôi, thấy thèm được giật mình vì một tiếng còi súp lê của một chuyến xe lửa đầu tiên, đường sắt Phú Thọ Yên Bái Lai Châu. Con hươu thơ ngộ ngẩng đầu nhung khỏi áng cỏ xương, chăm chăm nhìn tôi không chớp mắt lừ lừ trôi trên một mũi đỏ. Hiêu vành tay nhìn tôi không chớp mắt, mà như hỏi tôi bằng các tiếng nói riêng của con vật lành. Hỡi ông khách sông đà, có phải ông cũng vừa nghe thấy một tiếng còi xương? Đàn cá rầm xanh quẫy vọt lên mặt sông bung trắng như bạc rơi thoi. Tiếng cá đập nước sông đuổi mất đàn hươu vụt biển. Thuyền tôi trôi trên, dải sông đà bọt nước lênh đênh, bao nhiêu cảnh bấy nhiêu tình của một người tình nhân chưa quen biết. Dòng sông quãng này lững lờ như nhớ thương những hòn đá thác xa xôi, để lại trên thượng nguồn Tây Bắc. Và con sông như đang lắng nghe giọng nói êm êm của người xuôi, và con sông đang trôi những con đò mình nở chạy buồm vải nó khác hẳn những con đò đuôi én thắt mình dây cổ điển trên dòng trên được không ạ các bạn ơi có bạn nào mà đã thi vào cái đoạn này không và có bạn nào sợ thi vào đoạn này không ạ bây giờ mà cho các em một cái phần trích đoạn như thế này thì liệu rằng các bạn sẽ xử lý như thế nào đây các bạn sẽ làm như thế nào đây? Thật ra đây không phải là lần đầu tiên chị Hiên nói về trích đoạn với chúng mình nữa Các bạn có thể thấy là đây đã là cơ số những cái đề mà chị chữa cùng với các bạn về trích đoạn rồi Và đương nhiên là một trong những cái mà chúng mình sẽ quan tâm nhất trong cái việc chúng ta phân tích trích đoạn đó là gì nhỉ các bạn nhỉ? Chúng ta cứ thẳng thắn nhìn nhận vào từng hình ảnh xuất hiện trong cái trích đoạn này Phân tích từng câu, phân tích từng chữ, đúng không ạ? phân tích từng cái hình ảnh xuất hiện ở trong cái trích đoạn đó là sẽ ra vấn đề. Thì ở đây các bạn có thể thấy là chị đã gọi là lưu ý ở đây À yêu cầu của đề bài là gì vậy ạ? Đấy quên mất đây <laughs> Đây ạ, à, yêu cầu của đề bài đây ạ à. Rất xin lỗi nhá Đấy, tự nhiên đọc có mỗi cái trích đoạn mà không nêu ra yêu cầu của đề bài đây này Phân tích hình tượng sông đà trong đoạn trích trên Từ đó nhận xét về nét tài hoa của nghệ sĩ Nguyễn Tuân qua đoạn trích. Được không ạ? Chúng mình ơi, được không? Thấy yêu cầu chưa? Nhìn rõ yêu cầu chưa hả? Hơn 500 đối thủ. Ui, các đối thủ tầm này phải đi ngủ đi chứ, chứ vào xem đông như này rồi các bạn ấy lại sợ thì sao? Đúng không ạ? Đi ngủ vợi đi. Chỉ tầm độ 1-200 ờ, người xem thôi. <laughs> sợ lắm ạ. À. Ui dồi ôi. Bây giờ mà còn sợ thì làm biết làm như nào Còn có một tháng nữa thôi là thi rồi Mà cái môn thi đầu tiên lại là môn văn nữa chứ Mà người ta lại bảo là đầu xuôi thì đuôi mới lọt Thế nên là cái việc là thi môn văn là một cái việc quan trọng lắm Giống như là gì ạ? À? Giống như kiểu là bây giờ mà chúng ta làm cái bài văn mà chúng mình cảm thấy yên tâm ấy Thì rõ ràng là những cái môn thi sau chúng ta cũng sẽ có cái cảm giác hồ hởi, phấn khởi, tự hào luôn Chứ bây giờ nói thật nhá Bây giờ mà lại kiểu như là thi xong rồi đi ra ngoài vừa nhìn thấy bố vừa nhìn thấy mẹ cái Đã kiểu nước mắt lưng tròng rồi ấy Thì làm nào Đúng không? Nên là bây giờ các em ơi còn thời gian để mà ôn tập thì nhất định phải ôn tập Và những cái phần ôn tập của chúng mình ở đây đang cực kỳ chú trọng vào cái việc là các cái đề Đúng không ạ? Và yên tâm nhá trong khóa học 10 ngày, khóa học tổng ôn cuối cùng thì chị cũng sẽ định hướng cho các bạn những cái phần ôn nó sát nhất để các bạn có thể là yên tâm và tự tin đi thi. Được không ạ? Bứt phá cái số điểm văn. Đương nhiên là vẫn sẽ bám sát cái cấu trúc của đề thi minh họa thôi. Được không ạ? Rồi, bây giờ quay trở lại một tháng nữa thi mà bây giờ mới ở mức 6 điểm Mà mục tiêu thì là 8 <laughs> cộng Thế thì không học thì, thì, thì, thì định là như thế nào đây? À được không ạ? À? Còn sớm lắm mọi người ạ, à, nghỉ đi em học dùm cho. À định đi ngủ nhưng nhìn về tương lai của mình nên phải dậy học chị ạ. À. Trời ơi, thật là những cái tâm sự gọi là chứa chan tình cảm, chứa chan hy vọng của các bạn. <laughs> Rồi bây giờ quay trở lại đây nha. Đề bài và đoạn trích thì các bạn đều đã biết rồi. Phải không ạ? À? Thế thì bây giờ chị em mình sẽ cùng nhau bóc cái trích đoạn này ra để chúng ta xem là chúng mình sẽ phân tích theo cái hướng như thế nào nha. Cái thứ nhất, chúng ta có một câu đầu tiên Thuyền tôi trôi trên sông Đà À với cái câu đầu tiên này Các bạn đã biết được là về cái góc độ ngắm nhìn sông Đà là bây giờ là như thế nào rồi đúng không ạ? Nếu như mà ở một cái phân đoạn trước Chúng ta có được một cái hình ảnh đó là người nghệ sĩ đi trên tàu bay Nhìn xuống dòng sông Đà, tức là nhìn từ trên cao, ngồi trên tàu bay và nhìn xuống dòng sông này. Thì bây giờ là người nghệ sĩ ấy đang ngồi ở đâu? Ngồi ở trên thuyền. Đúng không ạ? Và bây giờ là bắt đầu đưa mắt quan sát. Và cái khung cảnh xuất hiện ở trong cái tầm quan sát đó của người nghệ sĩ này Đó chính là gì nhỉ Là ở một cái diện hẹp Đó là cảnh ven sông Đúng không ạ? Và cảnh ven sông ở đây được miêu tả bằng cụm từ đầu tiên để nói về cái không khí. Đó chính là lặng tờ. Đúng không ạ? Sau đó chúng mình sẽ thấy nhá. Vậy thì cái khung cảnh ven sông này xuất hiện như thế nào? Đó là hình ảnh của một nương ngô nhú lên mấy lá ngô non đầu mùa đó là hình ảnh của cỏ danh đồi núi Được không ạ? À? Đó là hình ảnh của một đàn hươu cúi đầu ngốn búp cỏ danh Đó là hình ảnh của một con hươu thơ ngộ Đúng không nào? Đó, bốn cái hình ảnh nhá Chú ý giúp chị Thế thì cái ý đầu tiên mà chị sẽ phân tích Tức là trong cái quá trình mà chúng mình triển khai nội dung ấy Thì cái thứ nhất Mình sẽ xét trên là À người nghệ sĩ ấy đang ngắm nhìn cái khung cảnh này trên góc độ như thế nào này Quan sát cụ thể là khung cảnh gì thì đó là khung cảnh ven sông Và khung cảnh ven sông đó là hiện lên với những cái hình ảnh như thế nào Đúng không ạ? Thế thì ở đây chúng mình sẽ thấy là trước tiên cái ý số 1 Đó sẽ là về cái góc nhìn của người nghệ sĩ này Cái thứ hai là về khung cảnh ven sông Đà này và trong cái khung cảnh ven sông Đà này thì mình sẽ nhìn dưới góc độ là có những cái hình ảnh gì xuất hiện và cái dòng suy tưởng được không ạ? À? Của nhà văn khi mà quan sát cái khung cảnh ven sông Đà này là như thế nào thì chúng ta sẽ có một cái dòng suy tưởng cũng chính là một cái nhìn về vẻ đẹp của sông Đà qua các góc độ, đó là thuộc về quá khứ. Góc nhìn về quá khứ Quá khứ ở đây với những cái chi tiết đó là Hình như từ đời Trần đời Lê, quãng sông này cũng lặng tờ đến thế mà thôi. Quá khứ ở đây là nhìn về hình ảnh của dòng sông này với thuyền tôi trôi trên dải sông Đà. Đây ạ, à, Bao nhiêu cảnh bấy nhiêu tình của một người tình nhân chưa quen biết Đây là quá khứ ạ Thế thì ngày hôm nay khi mà làm cái đề này Các bạn có thể thấy là chị không làm theo cái hình thức là phân tích lần lượt từng câu nữa Mà ở đây là chúng ta phải biết xếp cái ngữ liệu nào vào phù hợp với từng ý nào hay nói cách khác là cái việc mà chúng ta linh hoạt sử dụng kiến thức nền ấy là một cái điều cực kỳ quan trọng luôn các em ạ Thế nên là nhiều bạn thì học thuộc kiến thức nền rồi đấy Nhưng mà khi viết tại sao mà điểm vẫn chưa cao Bởi vì về cơ bản là chưa biết linh hoạt sử dụng kiến thức nền Hoặc là có thể là cái phần kiến thức nền của mình học vẫn còn đang bị sơ sài Và cách nào để chúng mình có thể khắc phục điều đấy thì chỉ có một cách duy nhất Là gặp chị Hiên ở trong khóa học 10 ngày thôi Bây giờ làm gì còn thời gian để mà suy nghĩ nữa Thế bây giờ làm gì còn thời gian để mà nghĩ nhiều nữa Cứ nghĩ đi, nghĩ nghĩ mãi đi Rồi chẳng mấy mà mùng 7 tháng 7 đâu Chẳng mấy mà thi môn thi đầu tiên đâu Chẳng mấy mà một cái bài văn khép lại 12 năm học đâu Thế cứ đến lúc đấy kịp nghĩ xong rồi bước ra ngoài rồi nước mắt lưng tròng rồi lại giá như à Thế này thế kia à Đúng không? Rồi đây nhá Quá khứ nhá Quá khứ nhá Được không ạ? Sau đó nhìn về hiện tại Thì hiện tại chính là hình ảnh đây À một nương ngô nhú lên mấy lá ngô non đầu mùa đây Cỏ danh đồi núi đây Một đàn hươu đây Đúng không ạ? Và đặc biệt là gì ạ? Chúng ta thấy được là cả tương lai nữa các bạn ạ. Tương lai ở đây là xuất hiện của một hình xuất hiện hình ảnh của một tiếng còi súp lê với chuyến xe lửa đầu tiên của đường sắt Phú Thọ Yên Bái Lai Châu. Đặt vào cái thời điểm ra đời của tác phẩm này là cái giai đoạn năm 1958, năm 1960 thì làm gì đã có đường sắt lên Tây Bắc đúng không ạ? Đây là một cái niềm tin của tác giả vào tương lai về một cuộc sống mới hiện đại của mảnh đất này Đúng không ạ? Đó, sau đó thì gì đây ạ? Dòng sông Đà này còn được nhìn trên một cái phương diện Đó là với cái thủ pháp nhân hóa Để con sông này trở nên có suy nghĩ, có tình cảm Chứ không còn là một cái dòng sông vô tri nữa Đây ạ, Dòng sông Đà bây giờ nhớ thương thác đá xa xôi này Con sông như đang lắng nghe những giọng nói êm êm của người xuôi này Và có thể thấy rằng là hình ảnh dòng sông và con người dường như đã hòa vào cùng với nhau Để bản thân nhà văn Nguyễn Tuân bây giờ cảm nhận vẻ đẹp của dòng sông này dựa trên rất nhiều các cái giác quan Và từ những cái đó chúng ta có thể thấy được hình ảnh của một con sông Đà thơ mộng trữ tình Hình ảnh của một con sông Đà vừa là con sông của quá khứ vừa là con sông của hiện tại, vừa là con sông của tương lai. Và chúng ta nhìn thấy ở đây đó là hình ảnh của một con sông Đà được nhìn nhận trên những cái góc độ thuộc về cả lịch sử và thuộc về cả thi ca nữa với những cái tiếng thơ của tàn đà được đặt để ở trong cái phần phân đoạn này. Có lẽ là không gì rõ ràng bằng việc bây giờ chị em mình cùng với nhau tìm hiểu về bài viết mà chị đã chuẩn bị cho các bạn nhé. Nhưng mà trước tiên, hãy nhanh chóng chia sẻ cái phần phát trực tiếp về trang cá nhân của mình. Bởi vì sau khi cái phần phát trực tiếp này kết thúc thì nó sẽ bị ẩn đi. Nên các bạn muốn tìm lại cũng không tìm lại được đâu ạ. Thế nên là chị muốn là các bạn hãy nhanh chóng chia sẻ đi ạ. Đây là cái cơ hội để các bạn có thể chú ý đến khi mà mình học lại mình còn có cái thứ để mà học lại. Được không nào? Các em ơi, nhất trí không ạ? À? Để cho các bạn 1-2 phút để các bạn có thể chia sẻ lại Để chị em mình sẽ cùng bắt đầu vào bài viết ngày hôm nay nha Chia sẻ chưa? Xong chưa? Được không nào? Ok nhá Đây, chúng mình có Đã là bài văn Thì đương nhiên là sẽ có 3 phần Mở bài, thân bài và kết bài Đi thi ấy mà không hoàn thiện được về cái cấu trúc 3 phần Thế là tự nhiên mất rất nhiều điểm Trước tiên là cái điểm trình bày đã Kiểu kiểu như vậy Được không ạ? À? à sau sửa sông Hương đi chị ơi Cứ bình tĩnh, đâu khắc có đó Rồi sẽ làm Được không nào? Ok không ạ? Nhất trí không ạ? Trước tiên nhá Chúng ta sẽ có phần mở bài Thì mở bài ở đây đương nhiên là lựa chọn mở bài gián tiếp rồi Được không ạ? Mà các bạn cũng biết là mở bài gián tiếp thì sẽ có dẫn dắt cộng với đặt vấn đề và phần dẫn dắt ngày hôm nay, chị xin phép được lựa chọn đi từ ý tưởng không gian nghệ thuật, có nghĩa là những cái vùng đất nơi mà Nguyễn Tuân đã đến. Được không ạ? Những vùng đất nơi mà Nguyễn Tuân đã đến. Nhất trí không ạ? Ôi hôm nay xem đồng thế. Có vẻ như là các bạn rất quan tâm tới đề này thì phải. Bây giờ đố bạn nào dám ao ra đấy Kiểu sợ ấy Nhìn thấy kiểu bao nhiêu đối thủ đang ở đây rồi Mà bây giờ tự nhiên mình ao ra để mình đi ngủ ấy Mà đến khi thi mà vào đề này thì thôi Đúng là chỉ có khóc thôi Chị nói thật là như thế Được không ạ? À? Rồi nào, bây giờ chúng mình sẽ cùng xem nhé Trước tiên chúng ta sẽ có Đó là phần mở bài Cụ thể như thế này Trong quá trình sáng tác mỗi người nghệ sĩ đều có một không gian nghệ thuật để đi về. Với Nguyễn Tuân, định nghĩa đầy đủ về một người nghệ sĩ cũng không ngoại lệ. Có những vùng đất nằm trong vùng thẩm mỹ đặc biệt, cũng là vùng thâm canh sáng tác mà nhà văn đã trở đi trở lại nhiều lần và có thời gian lưu trú, cắm rễ khá lâu để có thể quan sát miêu tả một cách kỹ lưỡng. Trong gần 5.000 trang viết của người nghệ sĩ tài hoa này, Ta thấy trong đó là mảnh đất Hà Nội đất kinh kỳ, nơi chôn rau cắt rốn của tác giả. Là những chuyến xuyên Việt lý thú qua Huế, vào tận Minh Hải, rồi Long Xuyên, Châu Đốc, Hà Tiên. Từ vùng biên giới Tây Nam đến các đến các đảo gồm cả Côn Đảo và Cà Mau. Nguyễn Tuân từng cầm chén, Nguyễn Tuân từng cầm chén rượu đón bình minh trên biển Nam Căn từng ngồi bên rừng đước với gió, nắng và cả đêm trăng Cà Mau ngắm mênh mông ngập tràn sóng biển. Và cũng có một vùng đất thật đặc biệt, thành hình thành nét trong tác phẩm của người nghệ sĩ này. Đó là Tây Bắc với thiên tùy bút, người lái đò sông Đà. Với tác phẩm này, Nguyễn Tuân đã xây dựng thành công hình tượng sông Đà Bên cạnh một vẻ đẹp hùng vĩ hung bạo Còn là cái thơ mộng trữ tình được thái được tái hiện qua trích đoạn Sau đó trích trích đoạn ra đây Từ đó độc giả cảm nhận rõ hơn về nét tài hoa của người nghệ sĩ này Các em ơi được không ạ? Nhất trí không ạ? Được không? Được không? Thì chúng mình thấy rằng là đây là một cái cách mở bài khá là hay ho Tức là mình... Uh, dựa vào cái hiểu biết của bản thân để viết về những cái vùng đất mà Nguyễn Tuân đã từng đi qua. Sau đó chốt lại một điều rằng là có một cái vùng đất rất là đặc biệt, đúng không ạ? Có một cái vùng đất rất là đặc biệt ở đây, đó chính là mảnh đất Tây Bắc. Và nổi bật trong cái không gian nghệ thuật ấy Nơi mà Nguyễn Tuân đã từng đi về Đó chính là gì nhở? À đó chính là với người lái đò sông Đà Thế thì ở đây nha Chị muốn nhắc nhở các bạn cái này nếu như các bạn mà viết cả cái mở bài này vào trong cái phần viết của mình ấy Thì chị tin là nó sẽ rất dài Nhưng mà cái điều mà chị mong muốn ở đây là gì? Không phải là cái việc chị đưa cho các bạn một cái mở bài Các bạn ôm hết đưa vào trong phần bài viết của mình luôn Mà các bạn nên có được một cái sự linh hoạt Trong việc gì ạ? Ví dụ chị chỉ đưa ra cái phần này Chị bắt đầu từ phần này thôi Cũng thành một cái mở bài Đúng không? Hoặc là chị lấy cái phần trên này chị ghép với một số những cái ý ngắn gọn ở phía dưới thôi Cũng ra một cái mở bài Thế thì cái mà chị muốn nói ở đây là gì ạ? Đây là cái ý tưởng đưa cho các bạn Và các bạn vẫn phải linh hoạt Để có thể dùng nó một cách phù hợp nhất Trong bài viết của mình Đấy, chị không nói rằng là đây là một cái mở bài ngắn nha Chị vẫn nhấn mạnh với các bạn phải đọc xong thì chị mới nói được cái đấy chứ thì chị mới bảo với các bạn là đây là một cái mở bài dài và chị không khuyến khích các bạn là viết hết tất cả những cái mở bài này Các bạn chỉ cần viết ví dụ Trong gần 5.000 trang viết của người nghệ sĩ tài Hoa Nguyễn Tuân Ta thấy trong đó là mảnh đất Hà Nội kinh kỳ nơi chôn rau cắt rốn của tác giả Là những chuyến xuyên Việt lý thú qua Huế vào tận Minh Hải rồi Long Xuyên, Châu Đốc, Hà Tiên Từ vùng biên giới Tây Nam đến các đảo gồm cả Côn Đảo và Cà Mau Nguyễn Tuân đã, đã từng cầm chén Ờ, cầm chén rượu đón bình minh trên biển Nam Căn. Từng ngồi bên rừng nước với nắng gió và cả đêm trăng Cà Mau ngắm mênh mông ngập tràn sóng biển. Và cũng có một vùng đất đặc biệt hình thành hình thành nét trong tác phẩm của người nghệ sĩ này. Đó là gì ạ? Mảnh đất Tây Bắc với thiên tùy bút người lái đò sông Đà. Ví dụ như thế. Được không? Chú ý giúp cho chị nhá. Được không nào? Thì cái vấn đề ở đây là hãy linh hoạt để biến nó trở thành một cái phần mở bài dành cho các bạn. Được không nào? À, nhớ hết thì có cần viết tất cả không? Nếu mà nhớ hết thì cũng chỉ nên sử dụng một phần thôi Còn phần này mình có thể dùng cho cái phần lập luận phía sau Nhá, chị chị chị phải nhấn mạnh điều đấy chứ Chị biết điều đấy chứ, có phải chị không biết đâu Nhá, nhất trí nhá Nhưng ý chị muốn nói ở đây là hãy linh hoạt để từ một cái phần ngữ liệu chị cung cấp ở đây các bạn sử dụng cho thật là nhiều những cái phần bài viết tiếp theo của các bạn và nếu như các em thấy thì chị cũng đã từng gì ạ? À chị cũng đã từng là hướng dẫn các bạn viết mở bài đi từ không gian nghệ thuật Và với cái kiểu mở bài đấy là các bạn có thể sử dụng được cho rất là nhiều những cái dạng đề khác nhau nha Bây giờ thì chị em mình cùng tiếp tục nhé Phần tiếp theo đến với tác giả tác phẩm ạ à. Đây, luận điểm số 1 tác giả tác phẩm được không nào? Luận điểm số 1 Tác giả tác phẩm nha à, Các bạn ơi Các bạn ơi hiện tại thì chị thấy là Ở thời điểm hiện tại là các bạn đang ở đây Cực kỳ là đông luôn Nên là chị rất mong mỏi là nếu như được Thì hãy tìm hiểu về khóa học 10 ngày Ok đúng rồi Ngày 12 tháng 6 chị sẽ gặp chúng mình trong khóa học 10 ngày Và đương nhiên rồi Ở trong khóa học 10 ngày chúng mình sẽ còn học nhiều thứ hay ho hơn nữa Chắc chắn là như thế đấy, chắc chắn là như thế đấy Ok nha, ok Linh nha Rồi, đồng ý Hẹn gặp các bạn ở trong khóa học 10 ngày nhé Và những bạn nào mà chưa đăng ký là phải tìm hiểu để đăng ký ngay nha Ok không nào Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau tiếp tục Phần luận điểm số 1 Đây ạ, à, luận điểm số 1 tác giả tác phẩm như sau Về quan điểm cầm bút sáng tác của mình Nguyễn Tuân từng muốn mỗi ngày đều có cái say của rượu tân hôn Kỳ vọng mỗi trang đời là một trang nghệ thuật Mỹ cảm với cảm xúc thẩm mỹ của nhà văn như là vô tận Luôn đổi mới cảm giác, nhận thức Như phương châm cảm thụ cái đẹp của Nguyễn Tuân Đời là những trang hoa Luôn mở dưới ánh sáng của nghệ thuật mới À, quan điểm sáng tác đấy ạ Luôn luôn muốn biến những trang đời trở thành những trang hoa Luôn luôn muốn say xưa trong cái đẹp và dùng cái niềm say xưa ấy của mình để có thể viết nên những cái trang văn thật là hay và ấn tượng với bạn đọc. Đúng không ạ? Rồi, cách mạng tháng 8 năm 1945 đã trở thành trục bản lề lịch sử để Nguyễn Tuân có được một cuộc lột xác kỳ diệu cho bản thân mình. Sau cách mạng tháng 8, sau cách mạng, Nguyễn Tuân đã thăng hoa bởi chất men lãng mạn cách mạng một nguồn cảm hứng sáng tạo mới say mê và mãnh liệt. Đầu năm 1958, Nguyễn Tuân đi thực tế là một chuyến đi dài hạn lên Tây Bắc. Chính cuộc sống thực tế nơi đây đã trở thành nguồn sáng tác say mê mãnh liệt khiến cho Nguyễn Tuân viết tập tùy bút Sông Đà, một bản anh hùng ca bất hủ. Và ở đây, Nguyễn Tuân đã khám phá ra vẻ đẹp của dòng Sông Đà, cái mà ông gọi là chất vàng thiên nhiên Tây Bắc đặc biệt là vẻ đẹp thơ mộng, trữ tình của dòng sông được nhìn nhận từ điểm nhìn của người ngồi trôi trên sông Đà, được tái hiện qua thiên tùy bút được tái hiện qua thiên tùy bút người lái đò sông đà được không ạ nhất trí nhá tác giả tác phẩm Đây là một trong những cái phần cần thiết để làm cho cái bài viết của mình chỉn chu hơn Nhưng nếu như mà hiểu theo cái góc độ nó kỹ càng hơn một chút Thì các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta viết được về tác giả tác phẩm ấy Thì nó cũng sẽ giống như là một cái phần lập luận của chúng ta được không ạ? À? Cũng sẽ giống như là một cái phần lập luận của chúng ta Và đương nhiên là với cái phần lập luận như thế này thì chúng ta cũng sẽ hiểu rõ hơn là vì sao tác giả lại À tác giả lại viết về sông Đà Bằng một cái niềm cảm hứng say xưa như thế Một cái cảm hứng ngợi ca Yêu thương cái thiên nhiên Tây Bắc đến như vậy Được chưa ạ? Bây giờ mới là cái phần quan trọng này Chúng mình sẽ có cái phần phân tích cái trích đoạn đó nha thì khi mà chúng mình phân tích trích đoạn Không phải là ngay lập tức chúng mình mà gọi là ao vào Và chúng mình nói luôn là À hình ảnh được phát họa ra là hình ảnh con thuyền đang trôi trên sông Đà Người nghệ sĩ đang ngồi trên con thuyền và ngắm nhìn khung cảnh ven sông Đà Các kiểu không phải như thế Mà trước tiên các bạn hãy làm giúp chị một ý Đó là giới thiệu khái quát về cái hình tượng mà chúng mình cần làm rõ đã nhá thì cái hình tượng mà chúng mình cần phải làm rõ ở đây là hình tượng sông Đà Thế nên chúng mình cũng sẽ có một cái phần giới thiệu khái quát ở đây về sông Đà các em nhé. Cụ thể như thế này. Đây ạ, à, chị có một cái phần dẫn dắt. Nhưng cái phần dẫn dắt này có kết hợp thêm với cả lý luận. Chúng mình sẽ có như sau này. Nguyễn Tuân đi và viết với nhiều tư cách, nhà du lịch, tham quan địa lý, nhà khảo sát địa chất, nhà quan sát xã hội, nhà nghiên cứu lịch sử và văn hóa. Chính vì vậy, mà bạn đọc có điều kiện thưởng ngoạn và cảm nhận được nhiều điều thú vị ở những góc nhìn, những phương diện quan sát phong phú đa dạng. Người nghệ sĩ ấy đã đóng vai trò của một nhà địa lý, đi đến tận cùng để tìm hiểu, để đưa vào trang văn của mình những thông tin chính xác về hình tượng sông Đà. Qua những trang viết tài hoa, con sông thơ mộng và dữ dội đã trở thành dòng chảy huyền thoại. Người lái đò vật lộn với thác lũ, thác lũ đã trở thành dũng sĩ. Nguyễn Tuân luôn là như vậy, đã cầm bút viết là phải đi đến với tận cùng của cái đẹp. Đây là nhà văn không ưa những gì bằng phẳng, phải chọn cho mình những tính cách phi thường và Nguyễn Tuân đã đến với sông Đà như một điều tất yếu. Qua những trang văn của người nghệ sĩ này, bạn đọc biết đến khai sinh của dòng sông. Dòng sông Đà khai sinh ở huyện Cảnh Đông, tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, lấy tên gọi ban đầu là Ly Tiên, khi đi qua một vùng núi ác đến nửa đường xin nhập quốc tịch Việt Nam, trưởng thành mãi đến ngã ba Trung Hà thì chan hòa vào dòng sông Hồng. Có thể thấy, tuy không phải là một nhà địa lý học, nhưng tất cả những gì Nguyễn Tuân đem đến cho chúng ta trong những trang văn của mình đều là những kiến thức bổ ích và có giá trị nghiên cứu cao. Bên cạnh đó, ông còn phát hiện ra một đặc điểm riêng của con sông này, được thể hiện qua lời đề từ Trúng thủy sai đông tàu, đà giang, độc Bắc Lưu Có nghĩa là mọi con sông đều đổ theo hướng Đông Duy chỉ có sông Đà chảy theo hướng Bắc Và sự khác biệt của dòng sông này rất phù hợp với tạng văn tạng người của Nguyễn Tuân Bởi lẽ các bạn đều biết rằng là sông Đà là một con sông độc đáo và khác biệt thì bản thân nhà văn Nguyễn Tuân cũng là một nhà văn độc đáo và khác biệt của nền văn học Việt Nam hiện đại. Ok không ạ? Nhất trí không nào? Được không? Được không? Hãy chú ý giúp cho chị nhá. Hãy chú ý giúp cho chị. Được không nào? Nhất trí không nào? Nha, hãy chú ý giúp cho chị nhá. Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng tìm hiểu. Em ơi, 12 cái quyển sách mà chị giới thiệu ấy, đây là cái bộ ấn phẩm được tặng kèm khi mà chúng mình đăng ký tham gia khóa học nhá dưa hấu nhá, chứ không phải là mua riêng đâu ạ. Nên là em chú ý giúp chị, em có muốn mua thì cũng không mua được bởi vì đây là quà để tặng là ấn phẩm tặng kèm, là tài liệu dành cho khóa học 10 ngày em ạ. Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau tiếp tục đến với phần quan trọng hơn, đó là phân tích trích đoạn. Bây giờ mới là cái mà các bạn cần đây này. Có mỗi một cái trích đoạn ngắn ngắn thế này Viết cái gì mà dài thế Viết cái gì mà đến tận 12 mặt thế này Thì suy ra là ừ, phải vào tầm khoảng 12 mặt là mấy nhỉ? là ba tờ giấy thi à mà chưa kể đây lại còn viết theo kiểu là nó dài như thế này chứ không biết là các bạn liệu rằng là có kịp thời gian để mà tốc ký để viết hết những cái gì chị chia sẻ ngày hôm nay với cái phần phân đoạn ở đây không ạ? À chúng mình ơi và trưa nay các bạn xem đông quá, các bạn không rời đi luôn đấy. Có lẽ là bởi vì ngày thi đã cực kỳ đến gần với chúng mình rồi đúng không? Nên các bạn lo sợ cũng là điều đương nhiên. Phải không ạ? Các bạn lo sợ cũng là điều đương nhiên, chị cho rằng là đấy đây có thể chính là cái động lực để thúc đẩy chúng mình học hành chăm hơn đấy Phải không? Ok, nhất trí Bây giờ sẽ cùng với nhau phân tích cái trích đoạn này cùng với chị Hiên nhá Trước tiên, bắt đầu có một cái phần dẫn dắt Phần dẫn dắt này đóng vai trò kết nối với cả cái đoạn phía trên Cái đoạn phía trên là vừa giới thiệu về hình tượng con sông Đà Nhưng cái phần dẫn dắt này kết hợp cũng kết hợp thêm với cả lý luận Đây ạ, à, lý luận đây được không ạ? Lý luận đây Nhiều bạn cứ hỏi là chị ơi làm thế nào để em đưa thêm những cái phần lý luận văn học vào trong bài viết thì đây Cứ xem những cái phần phát trực tiếp của chị là thấy thôi Được không ạ? Thì ở đây chúng mình sẽ có nhé Như sau ạ Nguyễn Tuân luôn quan niệm trong hành trình đi và viết của mình Đó là phải biết khám phá cái đẹp bằng con mắt xanh và tấm lòng vàng À, có nghĩa là phải tìm ra được những cái thứ đẹp nhất. Và chúng mình cũng phải gì ạ? Chúng mình cũng phải quan sát bằng một cái tấm lòng yêu. Đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rõ được cái điều đó của Nguyễn Tuân sau cách mạng đã nói rồi. Năm 1945 đã trở thành một cái trục bản lề lịch sử. Được không ạ? Thì chúng ta đã thấy được, uh, chúng ta có thể thấy được là bản thân nhà văn Nguyễn Tuân đã có một cái sự thay đổi được không ạ? À? Bản thân nhà văn Nguyễn Tuân đã có được một cái sự thay đổi trong cái giai đoạn này. Và bây giờ thì bản thân nhà văn Nguyễn Tuân yêu say mê, yêu tha thiết, đúng không ạ? À? Viết về hình ảnh những cái con người lao động trong cuộc sống mới. Đây là hình ảnh của những con người lao động không phải là những cái nhà nho tài hoa bất đắc chí giống như trước cách mạng nữa. Mà bây giờ là hình ảnh của những con người lao động bình thường nhưng mà lại nhìn thấy được cái sự phi thường ở trong chính họ. Chúng ta có phần viết tiếp theo. Văn học nghệ thuật có nhiệm vụ hướng dẫn con người trên con đường khám phá cái đẹp. Nhà văn và nghệ sĩ là người khám phá và sáng tạo cái đẹp trong tác phẩm của mình. Và người nghệ sĩ ấy đã trở thành người thực hiện một cách xuất sắc và độc đáo thiên chức này Cảm quan thiên nhiên đất nước thiết tha mạnh mẽ hiếm có Đã giúp cho Nguyễn Tuân vẽ nên một sông đà Bên cạnh vẻ đẹp hùng vĩ hung bạo Còn là một dòng sông thơ mộng trữ tình Trong bát ngát thiên nhiên Tây Bắc Sông Đà được nhìn từ trên cao với hình dung về một sợi dây thừng ngoằn ngoèo, rồi như áng tóc chữ tình tuôn dài, tuôn dài giữa mênh mang mây trời. Thế nhưng, ở một điểm nhìn khác, người nghệ sĩ đã nhận ra được vẻ đẹp mới của con sông này. Vẫn là nét thơ mộng, chữ tình ấy, nhưng bây giờ là vẻ đẹp của hai bên bờ sông. À, bắt đầu vào nhé, như sau ạ. Trọng tâm đây. Có thể thấy trong đoạn trích này Tư thế ngắm nhìn vẻ đẹp của con sông Tây Bắc của Nguyễn Tuân đã thay đổi Tác giả đang ngồi trên con thuyền Và con thuyền đang trôi chậm chậm trên dòng sông Đủ thời gian để người nghệ sĩ ngắm nhìn những gì Đây ạ, à, ngắm nhìn những gì thân thương nhất Nơi bờ bãi ven sông Đà À, bắt đầu nhá Nguyễn Tuân lặp đi lặp lại nhiều lần hình ảnh Thuyền tôi trôi trên sông Đà Gợi cho chúng ta cảm giác về tâm thế của người viết, người quan sát Giống như một vị khách du lịch Đang dùng tấm lòng trong ngần nhất Tâm thế thư thái nhất Để cảm nhận, để ôm trọn vào lòng những vẻ đẹp nơi đây À trước tiên chỉ có mỗi một câu thôi ạ Mỗi một cái câu là thuyền tôi trôi trên sông Đà Thế mà lại phải vừa gì ạ à? Vừa nói về tư thế Vừa nói về tâm thế Tư thế quan sát, tâm thế quan sát Bởi vì là cái tư thế và tâm thế Nó cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến cái việc là Người ta nhìn thấy gì và người ta cảm nhận như thế nào chứ Đúng không ạ? Nên là mình phải làm rõ nhá Tiếp tục như sau ạ Bắt đầu nói đến ý số 2 này Khung cảnh sông Đà được, đình, được nhìn nhận trên diện không gian hẹp với hình ảnh của nương ngô cỏ danh, con hươu Có thể thấy nhà văn đã tập trung quan sát và lựa chọn những hình ảnh non tơ, tươi tắn, tinh khiết và thơ mộng nhất Cũng là những hình ảnh giàu sức sống nhất đặc trưng cho khung cảnh nơi đây Đó là hình ảnh của nương ngô nhú lên mấy lá ngô non đầu mùa Là búp cỏ danh đồi núi đang ra những nõn búp Là đàn hưu đang ngốn búp cỏ danh ướt đẫm sương đêm những hình ảnh này được đặt trong không khí yên lặng, tịch mịch, được miêu tả qua cụm từ lặng tờ, thật phù hợp. Vừa gợi ra được khung cảnh giàu sức sống, vừa gợi vẻ tươi tắn nhưng cũng rất hoang sơ. Tác giả đã tinh tế đưa vào những hình ảnh hài hòa trong cùng một hệ thống. Con hươu ngộ, áng cỏ đẫm xương, tiếng còi xương, cho ta thấy sự cẩn trọng trong việc dùng từ và chọn chi tiết tạo không khí bởi lẽ chỉ cần dùng một từ sai, một chi tiết lạc điệu là sẽ phá vỡ bầu không khí thơ mộng huyền ảo như một miền cổ tích đang được người nghệ sĩ vẽ ra trong đôi mắt bạn đọc. Từ những hình ảnh ấy, trong lòng bạn đọc bây giờ là vẻ hồn nhiên của bờ bãi sông Đà thủa, hồn hoang chưa bị can thiệp bởi bàn tay con người. Đó là vẻ đẹp bình lặng êm đềm trong nhịp vận động của con người để hòa mình với thiên nhiên thơ mộng. Con sông trôi những con đò, thuyền tôi trôi trên sông Đà. Các bạn ơi, đây mới chỉ là cái ý số 1 thôi nha. Tức là cái hình ảnh đầu tiên chúng ta nhìn nhận về những cái hình ảnh Đó là về cỏ danh, về hình ảnh nương ngô, về hình ảnh của đàn hươu Thật ra chị cho rằng cái ý trọng tâm hơn mà chúng mình cần phải nhìn nhận được ở trong cái phân đoạn này Phải là gì ạ? À, phải là cái góc nhìn từ quá khứ đến hiện tại và tương lai cơ Được không ạ? Thì bây giờ chúng mình sẽ chú ý cái ý thứ nhất là khung cảnh ven sông Thì bây giờ cái ý số 2 là khung cảnh trên mặt sông Đà Bên cạnh đó, nhà văn còn tập trung quan sát mặt sông Đà với hình ảnh của đàn cá rầm xanh quẫy vọt lên mặt sông bung trắng như bạc rơi thoi và âm thanh của tiếng cá đập nước sông đuổi mất đàn hươu vụt biến. Vẫn là Nguyễn Tuân với những liên tưởng thú vị Nhà văn đã quan sát mặt nước sông Đà qua quãng ấy bằng cả thị giác, thính giác và cả tâm hồn của mình để khung cảnh về con sông Đà vừa yên bình, vừa nên thơ, những âm thanh không cần phải lắng tai nghe, cảm giác chợt bình yên đến lạ. Thế nhưng dòng sông Đà ấy cũng đa cảm và mộng mơ lắm cũng rung động nhớ thương những gì bỏ lại phía sau là thác đá xa xôi nơi thượng nguồn Tây Bắc. Có thể thấy chỉ bằng vài nét chấm phá thì bờ sông Đà, bãi sông Đà đã hiện ra trước mắt người đọc vừa chân thực vừa cụ thể trong màu sắc, hình ảnh vừa đầy chất mộng, chất thơ trong từng sắc thái của cảnh và từng nét cảm xúc mà nó gợi ra. Nhà văn không chỉ dựng được cảnh mà còn tạo được không khí cho cảnh. Thiên nhiên và con người tương thông với nhau Trong một cảm xúc khi Nguyễn Tuân tưởng tượng ra tiếng nói của con hươu thơ ngộ Và tiếng còi xương đang ngân vang trong không gian ở đây, nhà văn đã đưa ta về với vẻ đẹp nguyên thủy, sơ khai, hồn nhiên hoang dã mà cũng tuyệt vời thơ mộng để người đọc có thể cảm nhận được những cảm xúc với từng nét vẽ của bức tranh hoàn mỹ ấy. Vậy là với cái ý đầu tiên, chị em mình đã hoàn thành cái việc là phân tích về cái khung cảnh Tức là cái mà chúng mình nhìn trước Đúng không ạ? Chúng mình nhìn trước cái cách mà tác giả nhìn trước Thế thì cái việc quan trọng hơn là cái nhìn là cái mà mình dễ thấy Cái mà mình khó thấy á, là cái gì ạ? Là cái cảm xúc cơ Được không nào? Nhá, là cái cảm xúc cơ Được chưa? Thế thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị này Đây mới là cái phần mà chúng ta sẽ phải dành nhiều tâm sức hơn để phân tích cụ thể như sau. Trong không gian mơ màng tuyệt diệu ấy, dường như người nghệ sĩ đang xuất hiện trong dòng cảm xúc suy tưởng không chỉ được gợi lên từ hiện tại mà còn hướng về quá khứ và hướng đến tương lai. Điều này được thể hiện rõ qua lời văn. Cảnh ven sông ở đây lặng tờ, hình như từ đời Trần đời Lê, Quãng sông này cũng lặng tờ đến thế mà thôi Bởi vì về cơ bản ấy Khi mà mình phân tích một cái trích đoạn Hay là phân tích một cái đoạn thơ Thì cái ngữ liệu quan trọng nhất mình cần sử dụng Vẫn là cái trích đoạn người ta đưa ra ở trong đề bài Thế nên bản thân chị cho rằng là dù gì thì gì Đây vẫn là cái phần dẫn chứng sát nhất mà chúng mình cần phải đưa ra Ok chưa ạ? Thì ở đây chúng mình sẽ có nhá Xuôi theo dòng chảy sông Đà Nhà văn hướng tâm hồn mình về quá khứ để nhìn thấy vẻ đẹp của con sông này dường như đã trường tồn cùng lịch sử. Một vẻ đẹp lặng tờ của con sông được tái hiện trên trang văn. Đó là vẻ đẹp hài hòa, bình yên, hoang sơ và cổ kính. Đặt trong liên tưởng độc đáo của Nguyễn Tuân, bờ sông hoang dại như một bờ tiền sử, bờ sông hồn nhiên như một nỗi niềm cổ tích tuổi xưa, khiến bạn đọc có hình dung sâu sắc về vẻ đẹp của khung cảnh này lấy cái hữu hình Rõ ràng bờ sông là cái hữu hình Lại đi so sánh với cả một bờ tiền sử So sánh với một nỗi niềm cổ tích tuổi xưa Đây là những cái vô hình mà Đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta thấy rằng lấy cái hữu hình đem để so sánh với cái vô hình đưa bạn đọc về bờ tiền sử về miền cổ tích về với những điều luôn là mãi mãi để ngầm khẳng định vẻ đẹp của dòng sông sẽ tồn tại vĩnh hằng được không ạ à? Đồng thời, đó cũng là cách mà Nguyễn Tuân thể hiện sự hàm ơn, sự biết ơn sâu xa với cổ nhân, với thế hệ cha ông đã gìn giữ vẻ đẹp dòng sông muôn đời cho thế hệ sau. Ôi trời ơi, chỉ có đúng một câu thôi ạ. Chúng ta nhìn thấy được cái thứ nhất, đó là một cái vẻ đẹp của quá khứ, đồng thời cũng bộc lộ cái tâm tình, cái cảm xúc của tác giả ở đây là cái cảm xúc hàm ơn, biết ơn với tổ tiên cha ông đã lưu giữ và đã để lại cái vẻ đẹp của dòng sông đó cho thế hệ sau, đúng không ạ? Rồi tiếp tục chúng ta thấy nhá. Ta nhìn thấy trên những trang hoa ấy là cảm quan mỹ học hoài cự Ở đây được coi là một nét đặc sắc trong những sáng tác của Nguyễn Tuân. Và chúng ta cái thấy cái điều này rất rõ của Nguyễn Tuân trước cách mạng khi mà ông ấy tìm về vẻ đẹp của một thời vang bóng đúng không ạ? Rồi, thế nhưng đây ạ, đó là cách mà người nghệ sĩ ấy tìm về với vẻ đẹp thời xưa còn vương sót lại. Thế nhưng Nguyễn Tuân của hiện tại đã lột xác hoàn toàn so với Nguyễn của những năm tháng trước cách mạng vẫn là khuynh hướng tìm về với vẻ đẹp của một thời vang bóng ấy, nhưng là tìm về với quá khứ không phải để đối lập với hiện tại, tìm về quá khứ để thấy rõ hơn những giá trị, những vẻ đẹp thiêng liêng của sông núi quê hương, từ đó thêm trân trọng những gì mình đang được nhìn ngắm, thương yêu những nơi mình đi qua trên dải đất hình chữ S. Được không ạ? À? Cũng trong dòng suy tưởng ấy, tức là dòng suy tưởng về quá khứ, Nguyễn Tuân có mượn lời thơ của Tản Đà, thi nhân mà ông vô cùng yêu kính để viết về con sông Đà, một con sông vừa đẹp cảnh, vừa nặng tình. Cớ sao lại là Tản Đà mà không phải là tiếng thơ của ai khác? Có lẽ chính bởi Tản Đà cũng là người nghệ sĩ nặng tình với con sông này vì phía hữu ngạn của con sông chính là nơi Tản Đà sinh ra. Nguyễn Tuân Đương thời trân trọng viết về bậc đàn anh. Trong chốn tao đàn, Tản Đà xứng đáng là ngôi chủ súy trong hội tài tình. Trong hội tài tình, tàn đã xứng đáng ngôi hội chủ mà làng văn, mà làng văn, làng báo xứ này ai dám ngồi chung một chiếu với tàn đà. Sông đà núi tàn đúc nên ai, trần thế xưa nay được mấy người, trung hiếu vẹn tròn hai khối ngọc, thanh cao phô trắng một nhành mai. Bạc tiền gió thoảng thơ đầy túi, danh lợi bèo trôi, rượu nặng vai. À được không ạ? À? Chúng ta thấy rằng là nhìn về góc nhìn quá khứ ở đây là về bậc cha gì ạ? À, là về à, cha ông tổ tiên đã để lại cái vẻ đẹp hoang sơ của dòng sông này và nhìn về những cái câu thơ, nhìn mượn những cái câu thơ của Tản Đà. Được không ạ? À? Để nói về vẻ đẹp của dòng sông này nhá. Tiếp tục chúng mình có phần tiếp theo. Trong gần 5.000 trang viết thân thương của người nghệ sĩ tài hoa ấy, đất nước như trải dài theo mỗi bước chân của nhà văn, từ mũi lũng cú tột bắc đến huyện đảo nơi biển cơi nghe gió than uyên vẫn tiếng, vẫn nghe rổi tiếng Cà Mau ấy, có lên có nhật ký lên mèo lại có những trang viết về thăm đất lửa Quảng Trị, cảnh vật hiện ra với tất cả những gì thơ mộng hiền hòa cùng với vẻ khắc nghiệt dữ dội, có những nét hiện thực trần trụi và có cả những nét mơ màng hư ảo. Và thêm một lần nữa, à, ta được khám phá khung cảnh thơ mộng hư ảo ấy nơi hình tượng sông Đà. Cảm xúc của tác giả khi quay về với những miền nhớ xa thăm thẳm này có dịp trở về với hiện tại thân thương từ quá khứ bây giờ chuyển sang hiện tại ạ. Được không nào? Thì ở trong hiện tại tác giả cảm thấy như thế nào? Nguyễn Tôn chợt thấy lâng lâng xúc động, thấy âm ấm đầm đầm như gặp lại cố nhân, gặp lại người tình nhân chưa quen biết. Đó là cảm giác hạnh phúc khi đón nhận được vẻ đẹp yên bình hoang sơ và cảm thấy rất thú vị khi mình đang được tự do đón nhận vẻ đẹp ấy ở nhiều góc độ khác nhau. Nhà văn ở thời điểm này, nhà văn ở thời điểm hiện tại thực sự đang có những giây phút thả hồn vào dòng sông không khí của khung cảnh ven sông, cảm nhận được vẻ đẹp nên thơ ấy bằng thị giác, bằng cảm giác, bằng xúc giác và bằng cả linh cảm nữa để thấy yêu hơn và gắn bó hơn với từng đường nét của dòng sông Đà. Để rồi, trong một giây phút nào đó, tác giả chợt thấy con sông này giống như một sinh thể có linh hồn, trở thành người tình nhân chưa quen biết và con sông đang lắng nghe giọng nói êm êm của người xuôi. Thủ pháp nhân hóa được sử dụng đắc địa Cho ta thấy sông Đà không còn vẻ gì là làm mình làm mẩy nữa Hung bạo dữ dội giống như một vài giây phút trước đó Hình ảnh bây giờ là một con sông hiền hòa biết lắng nghe Đang hòa mình giao cảm cùng với cuộc sống con người Đó là cảm xúc của hiện tại Thế còn cảm xúc của việc ngắm nhìn vẻ đẹp gì ạ à một cái vẻ đẹp à, gọi là hài hòa một cái vẻ đẹp trữ tình của con sông này thì tác giả hướng đến tương lai như thế nào từ quá khứ đến hiện tại nguyễn tuân thẳng tiến về tương lai bằng liên tưởng độc đáo của mình chao ôi à thèm thấy thèm được giật mình vì một tiếng còi súp lê của một chuyến xe lửa đầu tiên trên đường sắt phú thọ yên bái Lai Châu Đặt trong hoàn cảnh ra đời của tác phẩm vào những năm 60 của thế kỷ 20 Lúc đó chưa có đường sắt lên Tây Bắc Đường sắt chính là dấu hiệu của cuộc sống đã phát triển hiện đại ở thời kỳ này, đất nước mới giành được, mới giành được thắng lợi đầu tiên ở miền Bắc và nhà văn đã mơ ước tới một cuộc sống hiện đại, một tương lai cho miền đất sông Đà. Có thể thấy, Nguyễn Tuân mang trong mình tâm thế của một tri thức mới, khao khát đem ánh sáng cuộc sống hiện đại tỏa chiếu đến chốn sơn cùng thủy tận. Và dòng suy tưởng về quá khứ, hiện tại, tương lai đã hội tụ phẩm chất cũ và mới của ngòi bút Nguyễn Tuân, Hòa gì ạ? Hòa cảm quan mỹ học hoài cựu với tư duy hiện đại, chất lãng mạn của một tâm hồn nghệ sĩ với cảm xúc ước mơ của một người công dân mới. Thế nhưng có thể thấy rằng mạch nguồn xuyên suốt trong những thay đổi ấy, nơi người nghệ sĩ này vẫn là tình yêu quê hương đất nước thiết tha. Được không ạ? Có mỗi một cái đoạn trích nhỏ xíu à? Mà làm gì làm nhiều thế không biết nữa. Chúng mình ơi được không ạ? Đây là phần quan trọng nhất đấy. Có bạn nào mà khi mà viết về cái đề này các em viết được đầy đủ như thế không? Hay là viết được đầy đủ hơn thế không ạ? Có bạn nào khi viết được cái đề này Nào chúng ta viết được đầy đủ như thế và đầy đủ hơn thế không? À Nếu mà các bạn viết được đầy đủ như thế và đầy đủ hơn thế Thì thì chị nghĩ rằng là rất là tốt luôn đấy Các bạn ơi sao ạ? Chị giảng hay quá em ngủ luôn Ngủ mà vẫn bình luận được à Thanh? Ngủ hay thật Ngủ mà vẫn gõ được bàn phím để bình luận đây Ngủ hay thật đấy Hay là đang đánh lừa các đối thủ đấy Trở vờ đi ngủ nhưng thật ra vẫn đang xem và ghi chép rất kỹ càng đấy hả <laughs> Rồi chúng mình ơi được không ạ à? Nhá Sau đó thì chúng mình sẽ có cái luận điểm 3 Là luận điểm nói về ờ, yêu cầu phụ Sau đó mình sẽ có một cái luận điểm số 4 Giá trị được không ạ? à, gọi là đặc sắc về nội dung và đặc sắc về nghệ thuật Và cuối cùng mình sẽ có cái phần kết đoạn ở đây Đúng không? Tôi vẫn ấn tượng với câu nói của Lev Tolstoy khi một nhà văn mới xuất hiện. Câu đầu tiên mà tôi hỏi anh ta là anh đã mang được gì cho văn học? Anh đã đang mang được gì mới cho văn học? Nguyễn Tuân không phải là một nhà văn mới nhưng cũng đóng nhưng những đóng góp của ông cho nền văn học Việt Nam đó là những đóng góp của người mở đường. Ông đã đặt niềm sáng cho một dòng tùy bút mà sau này sẽ tuôn chảy bất tận, dòng tùy bút mà cảm hứng trữ tình chủ yếu là ca ngợi đất nước và con người. Và chính khi đến với sông Đà đã chứng minh một điều rằng có một vẻ đẹp chính ở cảnh sắc thiên nhiên giản dị nhất nơi đất nước mình, nơi những con người chân chất đời thường say mê lao động và dòng chảy của Nguyễn Tuân đã trao gửi đến người đọc trong hành trình ngược lên Tây Bắc của mình vẫn sẽ luôn đã và đang là dòng chảy bất tận tin yêu trong trái tim của mỗi người yêu văn chương. Bất chợt, tôi lại nhớ đến những vần thơ thân thuộc. Ôi những dòng sông bắt nước từ đâu Mà khi về đất nước mình thì bắt lên câu hát Người đến hát khi trèo đò kéo thuyền vượt thác Gợi trăm màu trên trăm dáng sông xuôi Chúng mình ơi, đó là cái bài viết mà ngày hôm nay chị chia sẻ cùng với các bạn một cái bài viết rất là đầy đủ về cái trích đoạn này à, với người lái đò sông Đà và cụ thể là hình tượng dòng sông Đà à, thơ mộng đúng không ạ chữ tình chị rất mong là các bạn hãy tìm hiểu về à, khóa học 10 ngày của chị và chị rất mong sẽ được gặp các bạn trong khóa học đấy để chia sẻ lại với các em về những cái kiến thức các bạn vẫn còn đang bị hỏng, các bạn vẫn còn đang bị rỗng. Chị nhắc lại nhá, 12 tháng 6 khóa học này chính thức khai giảng rồi ạ. Thế nên là rất mong là các bạn sẽ nhanh chóng tìm hiểu và đăng ký để chị em mình có cơ hội bứt phá số điểm cùng với nhau. Viết một cái bài văn cuối cùng mà không cảm thấy nuối tiếc bất cứ điều gì nữa sau 12 năm học nhá. Được không ạ? À, nhắn tin ngay cho admin thôi. Chị cũng thấy là một số bạn đã đang nhắn tin rồi. Còn bây giờ thì xin chào hẹn gặp lại chúng mình trong những phần phát trực tiếp tiếp theo nhé. Các bạn lớp 10 ngày cứ yên tâm, chị có áp bài này lên cho các bạn nha. Yên tâm nhá, các bạn trong khóa học của chị Hiên cứ yên tâm nhá. Rồi, Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn một ngày học tập thật là hiệu quả và vui vẻ nhé. Bye bye!